không sai rồi một hai ba đúng rồi úp tay xuống không được ngửa lên một hai ba một hai ba đạp mạnh đằng sau đạp nhấc chân lên đạp đằng sau không không kéo đâu một hai ba khoanh tiến thì các con kéo nhưng mà chờ khoanh lùi là phải đạp một hai ba